nhiều nhục Còn giận dỗi thì không mong mà sửa đi Em nói nhân bên anh đã trăng mặt Ông chỉ chính giám giờ hông sẽ không phai Còn nỗi lòng nhiều anh ta sẽ chẳng cân vẫn sẽ chung lối dù hàng ngàn này đông sai Mày hết lên một đầy báo anh trước Em hết tình là chỉ bảo một câu mòn mỏi chuyện để ngày hết được sánh bước Anh vẫn chú dễ sao nào không phải cô dâu Dẫu biết sự sống cũng cha con Anh vẫn chả kênh cây trở lại xanh Em cứ hát là mang cái đi qua ngọt Con trai đang tôi đi lại anh Cũng còn đi qua từng công phút giây hẹn hò còn sợ mỗi tối khi đón gió về chờ em em tới ôm anh thật lâu từng phút từng giây yêu thương lìa xa dùng nước mắt anh sao đừng đau lòng hoa tạm biệt hạnh phúc trao nhau hồn nào tạm biệt chân trái còn sợ mỗi tối khi đông gió về chưa em em tới ôm anh thật lâu từng phút từng giây yêu thương lìa xa giọt nước mắt anh sao đớn đau lòng quá tạm biệt hạnh phúc trao nhau hồi nào tạm biệt chàng trai em đã Say inside. coração. rằng tiếc khi xưa đâu dễ có thể nhận phải liệu rằng em nơi phương xa Mama. khi ngừng mong Em ra đi lòng anh nhiều trăn trở như xương chịu nặng chiếc lá vào hừng đông Anh chẳng thể nói cho em nghe nên gửi tâm tư vào trong một đoạn nhạc Chẳng mong rằng hai đứa sẽ giàu sang cơm chấm dưa kè có nhau dù đàn bạc Mọi chuyện giờ có lẽ đã đổi thay Em theo người cùng anh hoài mong mỏi May